Xin ờ, chào mọi người, hôm nay ờ, nói về cái thải độc gan cho con chó liver detox Thì uh, những con chó nào cần dùng cái thải độc gan này Tất cả các con chó và tất cả các giống chó mọi người nhé Và cái thải độc gan này dùng trong cái trường hợp nào thì có hai cái trường hợp dùng cái thải độc gan này uh, Một là dùng vào một cái trường hợp cụ thể gọi là dùng tình huống và hai là dùng định kỳ Thế tình huống là chúng ta thường dùng hơn là khi con chó nó bị nóng trong khi con chó nó nóng trong này nó gây ra những cái con mà nó chúng ta giữ cho nó sạch sẽ nhưng mà nó vẫn có bị nổi mẩn ở trên người ấy ờ, nổi mẩn ở bụng nổi mẩn ở người hay là rồi sau đấy nó phát sinh nấm rồi này kia thì đó là những con chó bị nóng trong thì chúng ta sẽ dùng cái này ờ, ba bốn ngày liền là nó đã giải quyết được rồi nhá nó nó nó mát gan thì là, là nó sẽ giải quyết được và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà dùng định kỳ thì chúng ta sẽ dùng cho con chó một năm một lần hoặc một năm hai lần liên tục 21 ngày. Cái đó là cái dùng định kỳ là dùng phòng bệnh. Còn cái dùng ờ, đa số chúng ta sẽ dùng là dùng trong cái trường hợp tình huống là khi con chó nó bị nóng trong. Mọi người ấy, trong một năm thì kiểu gì chả bị nóng trong một hai lần. Đó, nó y như chúng ta thôi. Giả sử những với đàn ông thì có thể những cái đợt chúng ta rượu bia nhiều thì cái đấy là do ăn uống thì nó cũng ra nóng trong à, ngứa rồi này kia đại khái như thế lung tung nổi mẩn cắt thể loại hay là những cái um, cái đấy là do cái cái cái cái ăn uống nhá nhưng những cái đợt mà thời tiết nó nóng bức nó oi bức thì chúng ta cũng rất dễ bị nóng trong à, cũng ngứa cũng gì này kia đó đấy là ở người chúng ta cũng vậy và cái mọi người phải nhớ là cái gan của người nó khỏe hơn gan của chó rất nhiều và ở con chó là nó bị ảnh hưởng thời tiết nhiều hơn người chúng ta nhiều thành ra là những cái đợt mà nóng cao điểm thì rất nhiều con chó bị nóng trong và đấy là những cái lúc đấy mà chúng ta có cái liver để tốc của chúng ta cho nó dùng vài ngày ờ, chúng ta có thể dùng chủ động hoặc chúng ta phát hiện ra nó bị nóng trong thì chúng ta cho nó dùng hoặc chúng ta cho dùng trước luôn thì chúng ta cho dùng 3 4 ngày là con chó nó ok nó không bị nhá mọi người nhá. Đấy có hai cái tình huống như thế còn cái tình huống thứ ba là tình huống mà dùng cho các con chó ở trong cái điều trị mà nó phải uống nhiều thuốc hay là này kia hay là qua những đợt điều trị nó có những cái mà nó ảnh hưởng đến cơ thể thì người ta cũng sẽ dùng cái này nhưng cái trường hợp đấy là cái trường hợp nó sẽ có cái cái cái hướng dẫn ờ, bác sĩ người ta sẽ có cái hướng dẫn cho chúng ta bác sĩ thú y ok cái liver detox này cái hướng dẫn sử dụng của nó thì là nó có ở trên hộp một viên cho 10 cân chó đó nhưng mà nếu mà bình thường mà con chó của chúng ta mà nếu mà nó nóng trong theo kiểu tình huống thì tùy vào cái thời tiết tùy vào cái mức độ táo bón hay là nấm da hay là à, nổi mẩn ở da hay là là à, thời tiết nó khắc nghiệt trời nóng thì chúng ta cũng có thể là với con chó to này có thể chúng ta dùng 3 viên 4 viên hoặc 5 viên chứ không cứ là một uh, viên cho 10 cân đâu có thể là có lúc chúng ta phải dùng 5 viên cho 40 cân có thể có lúc chúng ta sẽ chỉ phải dùng 3 viên cho 40 cân thôi đó à, lượng dùng thì là như vậy còn cái cách dùng ấy thì cái thuốc cái liver detox này nó có một cái đặc điểm là nó rất là đắng và cái cách dùng của nó là chúng ta lại không dễ dùng như là cái canxi hay là cái chibi này chúng ta ném luôn vào trong đồ ăn mà với cái này thì chúng ta phải dùng riêng thì đây ờ, mình ờ, cũng chia sẻ với mọi người luôn là cái cách cho ăn cái cách dùng cái liver tóc này ấy, cái liver tóc này nó rất là đắng cho nên cách dùng của chúng nó này chúng ta sẽ phải dùng riêng thì hôm trước là mình đã hướng dẫn mọi người cách là đút liên tục cho chúng nó ăn rồi và trong cái lúc đút đấy thì chúng ta sẽ đút luôn cả cái viên thuốc nhưng ngày hôm nay là có một cái cách khác mọi người nhìn thấy gì không đây nó là miếng xúc xích nhá mình cắt ra rồi đây này đã thông lỗ rồi này là dùng cái ống hút này có bạn bạn chỉ cho là bạn nên dùng cái cách này dùng cái ống hút này xuyên qua này đó đó dùng ống hút xuyên qua rồi nhét viên thuốc vào giữa nhá để mình thử luôn 8 viên với cho Yumi hai viên luôn này 10 viên cái hộp này của nó là 120 viên mọi người nhá à, 250 nghìn à, cho một hộp 120 viên chưa kể tiền ship tuyệt vời luôn à. Sợ một phát xong luôn lùi lại lùi lùi lùi lùi lùi lùi nào ui giờ không được không lừa được chó nhà mình rồi à siro này siro không ăn cái kiểu đấy nuốt luôn ừ rồi mỗi con một miếng rồi bây giờ là con pila đây pila đây ok này thì là ăn trăm phần trăm này nhưng với con chó trên 10 cân thì ăn trăm phần trăm không phải nghĩ này siro lại thế rồi siro lại cắn cho rơi viên thuốc ra à. rơi viên thuốc ra thì phải chơi cái bài này nhé đây mọi người nhìn này viên thuốc dính đây này đó đã xong nhá. với con chó nhỏ thì ờ, với những con chó nhỏ thì khả năng chúng ta sẽ phải nhét miệng cái viên thuốc này đừng để cho nó rơi ra ờ, bởi vì nó vỡ ra thì nó nó nó nó nó đáng nóc đây lên luôn luôn nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt đây đó ừ. vẫn nhả cái viên thuốc này ra à, mọi người thấy không mà cái viên này mà nó mà rơi ra nó đắng thì thôi rồi đây pila chúng nó hư quá nhỉ nó ăn kiểu vớ va vớ vẩn đây nhát như thế này thì đơn giản đây à, với những cái con mà nó ăn theo kiểu ba que thì mọi người có thể nhét như thế này đó vẫn nhè được viên thuốc ra ừ. siro là siro thích ăn cái kiểu này mì nè. siro thích ăn cái kiểu bốc này cơ đó siro ăn kiểu đấy siro là theo kiểu đút liên tục ok đó là cái cách cho cho nó uống cái ờ, viên thuốc này thì nó là như thế và một cái hộp này thì nó có thể cho một con chó có thể chúng ta sẽ dùng được cho một con chó to như thế này có thể chúng ta dùng cả năm thì mới hết một hộp ờ, bởi vì một lần mà con chó nó có thể nó bị nóng trong hay này kia chúng ta chỉ dùng 3-4 ngày là đã ok rồi mỗi ngày 3 viên 4 viên thì tức là một lần như thế dùng 10 12 viên thôi nó dùng được 10 lần như thế một cái hộp này 120 viên đó thì hầu như là chúng ta sẽ dùng theo tình huống thôi chúng ta sẽ dùng theo tình huống như thế chứ chúng ta còn ai mà muốn dùng định kỳ ấy, thì chúng ta có thể dùng định kỳ ở đây là một năm một lần thì chúng ta dùng 21 ngày cái trường hợp chúng ta sẽ hỗ trợ cho nó như thế này này một là khi con chó nó bị nóng trong uh, nó bị nóng trong rồi nó nổi mẩn rồi nó nấm rồi nó táo bón rồi này kia thì chúng ta sẽ cho nó dùng 3 4 5 ngày hai nữa là cái trường hợp mà uh, con chó nó cái đợt mà nó phải uống thuốc uh, nó bị ốm nó bị gì đấy mà nó phải dùng thuốc tây thì hay là nó phải tiêm thì chúng ta cũng sẽ bổ sung cho nó và cái thứ ba nữa là những cái đợt nóng cao điểm uh, những đợt nóng cao điểm là những đợt con chó rất rất là dễ bị nóng trong hầu hết các con chó ở những cái đợt nóng cao điểm thì hầu hết gan của chúng nó đều hoạt động kém đi có những con thì nó phát ra nóng trong còn có những con thì nó may mắn nó không bị nhưng không có nhiều con không bị đâu hầu hết là chúng nó sẽ bị nóng trong có thể là bị nặng có thể là bị nhẹ ờ, bị nặng thì có thể nó gây ra cái tình trạng rụng sạch hết lông hoặc là với những cái giống mà cái cái cái lông của nó nó ngắn ấy thì mọi người sẽ thấy nó nổi mẩn chi chít ở trên người đấy chính là cái con chó nó bị nóng trong thì trong cái trường hợp như thế những cái đợt như thế chúng ta cho nó dùng 3 ngày 4 ngày liền là ok à, cái thuốc này ấy, thì nó dùng cứ coi như là một viên trên 10 cân thì còn chó 40 cân dùng 3 viên 4 viên hoặc 5 viên một ngày thì chúng ta sẽ chia làm hai bữa đó và cái cách dùng là như thế còn trong cái trường hợp uh, sẽ có người hỏi là dùng một bữa có được không tất nhiên là vẫn ok mọi người nhé còn uh, để mà cho nó tốt thì có thể chúng ta sẽ chia ra hai bữa còn vì một cái lần chúng ta cho nó dùng ấy là nó cũng rất là lằng nhằng như thế là cho nó dùng là phải lừa nó lừa nó để cho nó dùng bởi vì cái thuốc này nó đắng hai nữa trong trường hợp với những cái con mà nó theo gọi là những cái con nó rất là quái không lừa được nó thì không kiểu gì lừa được nó thì chúng ta buộc phải nhét miệng thì cái bài nhét miệng là một là là mọi người xem ở cái video cái cách nhét miệng thuốc ờ, khi mà cho dùng cái hướng dẫn dùng cái con Sinano đó thì mọi người xem ở cái video đấy mọi người sẽ biết cái cách nhét miệng cho con chó này như thế nào và cái lưu ý với lại cái này nhá uh, lưu ý với lại cái liver để tốc là mọi người không nên cho lẫn vào trong đồ ăn bởi vì nó vỡ ra nó đắng ấy thì con chó nó sẽ bỏ luôn cái phần ăn thì cái này là chứ cái liver để tốc là mọi người lưu ý còn cái canxi này với lại cái chibi này hai cái thứ này thì chúng ta sẽ cho lẫn vào trong đồ ăn luôn à, và cũng rất nhiều người là vẫn hỏi mình là một ngày dùng mấy lần thì nếu mọi người cho con chó ăn mấy bữa thì mọi người dùng mấy lần cho nó mọi người nhé còn giả sử mọi người cho ăn hai bữa nhưng mà con chó ở cái tuổi trưởng thành mọi người bù có một viên một ngày thế thì mọi người cho vào một bữa rồi và cái viên canxi này hay là cái viên liver detox này ở ờ, những cái viên mà nó làm ở cái dạng viên nang cứng thì chúng ta nó đều có một cái chung là chúng ta để nguyên viên để chúng ta cho nó ăn chứ chúng ta không có bóc ra à, chỉ trong cái trường hợp mà con chó nó còn non con chó nó nhỏ thì chúng ta với cái canxi nano này con chó nó không thể ăn được uh, cả viên thì chúng ta mới bóc nó ra nhưng mà như thế khi như thế bóc ờ, nó ra thì cái hiệu quả của cái viên thuốc nó sẽ giảm đi uh, thì chúng ta sẽ phải tăng cái liều dùng lên đó mọi người hiểu đơn giản thế thôi còn khi cho chúng ta cho ăn nguyên ở trong viên nang trong cái viên của nó nguyên viên là tốt nhất nó không bị vỡ ra cái viên này nó qua được dạ dày và nó sẽ vào ruột nó mới vỡ đó thì cái đấy là cái mà mỗi một cái loại thuốc nó làm ra một cái dạng viên là nó có lý do của nó thì hôm nay chia sẻ với mọi người cái liver detox này có hai cái cách dùng như vậy và tất cả các con chó của chúng ta đều dùng ờ, và nếu mà tính ra thì có thể là một con chó có thể là dùng một năm hoặc là dùng một năm rưỡi mới hết một hộp này thì uh, mọi người tham khảo để mà mọi người có thể cho con chó của mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh cái gan của con chó nó khỏe thì nó sẽ rất nhiều thứ nó thuận lợi tiêu hóa nó tốt hơn nó phòng được rất là nhiều các cái bệnh khác và nó ít khi nó bị nấm ngứa này kia mà để nó làm con cho con chó nó bị hôi à, còn có một cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng hỏi mình là uh, thay vì dùng cái liver để tốc này 250.000 một cái hộp 120 viên này dành riêng cho chó thì dùng cái bổ gan uh, của người được không thì Ờ, tiện đây thì mình cũng nói luôn là cái gan của chúng ta và gan của con chó nó khác nhau gan của người nó khỏe hơn gan của con chó rất nhiều gan của chó này là dùng cái cái két sữa là cái mà bây giờ giải độc gan của người cũng đa số các sản phẩm giải độc gan của người cũng dùng là để làm mát gan để thải độc gan đó nhưng mà cái ngoài cái két sữa này ra thì cái thành phần ở cái các cái sản phẩm bổ gan thải độc gan cho người nó còn nhiều thành phần khác nữa và những thành phần đấy có thể nó không tốt cho con chó một đấy nó có hai thứ tại sao mà không dùng cái thải độc gan của người cho chó mà phải dùng cái thải độc gan riêng này của chó là một là một số phần ở trong thải độc gan của người nó không tốt cho con chó hai là uh, cái thải độc gan của người nó ở dạng nước nó cũng khó dùng hơn và nếu mà nó ở dạng viên thì thực sự mà nói mình cũng không biết dùng là ở cái mức lượng dùng của nó nó như thế nào đó là bởi vì là cái gan của người và gan của chó nó khác nhau như mình nói đấy là cái gan của người chúng ta khỏe hơn gan của con chó rất nhiều và nó còn có nhiều thứ ở trong đấy cho nên là tốt nhất uh, uh, tốt nhất mà nói thì mọi người nếu mà muốn thải độc gan cho con chó để cho con chó trong cái trường hợp con chó nó không bị uh, để xử lý cái nóng trong rồi xử lý cái này cái kia thì mọi người nên dùng cái thải độc gan cho chó này một cái hộp này cho một con chó thì có thể nó dùng một năm đến một năm rưỡi có thể đến 2 năm và cái hạn sử dụng của cái hộp này thì nó cũng là 2 năm đúng rồi. ok ờ, xin ờ, chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ok nào đi xuống đi chúng ta đi ăn thôi xuống dưới